Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VPN của cùng bếp nha à, Hôm nay đã gần cuối tuần ngày rồi chúng ta sẽ cùng bà bếp thực hiện một món ăn một đặc sản của vùng miền Bắc Bộ đó là món cá chép om dưa nha cả nhà ơi với cá chép giòn giòn bên ngoài đường ngọc bên trong kết hợp cùng các loại rau củ như dưa muối nè dưa chua nè cà chua nè đó, cùng các loại rau như này thì là các bạn đó, hành rất là thơm cả nhà nha rất là ngon luôn rồi chúng ta bắt đầu làm nào ok nguyên liệu chắc là sẽ không thiếu được là một chút cá chép khoảng cỡ 5 lạng trở lên các bạn nha đó, càng to càng ngon nha mình đã xử lý mổ rồi đó bỏ những phần nội tạng rồi đó sạch sẽ cả nhà nha và chúng ta sẽ có là khoảng hai ba lạng dưa cải muối các bạn nha đó, và chúng ta có những nguyên liệu à, như sau đó nguyên liệu như là cà chua các bạn đó hai trái nha đó và một cái à, quả uh, trái ớt và khoảng hai một hai lạng thì là cùng uh, à, 50 gram bột nghệ 20 gram à, hành tím đã cắt lát mỏng nha à, 10 ml nước mắm 10 gram hành lá à, 100 gram thịt ba rọi mình đã cắt nhỏ và 10 lít giấm à, giấm bỏng cặn ngon bằng nha thì tiếp theo chúng ta sẽ À, phi cái à, ba rọi bạn cho nó giòn các bạn ở mình sẽ phi rọi ba rọi giòn sau đó mình sẽ dùng cái phần dầu mỡ ba rọi đó mình sẽ chiên à, cái phần cá áp chảo cá hai mặt cho nó giòn các bạn cho thịt săn lại các bạn nha à. ok sau khi uh, ờ, bao đội đã giòn các bạn à, rất là thơm ngon như cái tóc mỡ rồi nha thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình sẽ tiếp tục mình chiên áp chảo à, phần con cá chép mình nha cho nó giòn hai bên các bạn à, các bạn nên nếu không có đánh vây á giữ vây lại mình sẽ chiên cho nó giòn cái vây rất ngon nha cái bẫy các bạn à. chiên cho giòn hai mặt là ok các bạn nha sau đó mình sẽ bắt đầu mình om mình nấu lên sơ hi cá đã giòn hai mặt các bạn đó nhìn đã không cả nhà ơi đó giòn cũng mình tan luôn nha vàng ươm luôn rồi mình sẽ lấy ra sau đó mình sẽ bắt đầu rửa chảo mình chuẩn bị một chảo mới bạn nha mình sẽ bắt đầu mình phi thơm ok sau khi mình cho dầu vào chảo mở lửa lên và bắt đầu mình phi hành tím các bạn nha rồi cho anh tí và mình thi thi cùng với à, à, hành lá nè à, cải muối chua này đó cải dưa muối đó à, mà cải dưa muối mình đã cắt nhỏ luôn các bạn nha cùng với cà chua mình cũng đã cắt muối rồi đó mình cho vào mình sẽ xào lên cho thơm các bạn nha ok sau khi mình đã phi thơm cải muối uh, chua à, cải dưa muối cùng với cà chua mình sẽ cho gia vị vào như là nước mắm nè à, xíu đường nữa bạn nha rồi uh, bột nghệ là nó mình sẽ xào lên cho nó thành hỗn hợp nhất các bạn nha đó, rất là thơm rất là có một vàng rất là đẹp các bạn nha đó cuối cùng mình sẽ cho à, uh, chép đã chiên uh, sơ các bạn mình sẽ on bạn nha mình sẽ nóng à, cho nó chín hẳn luôn và thấm gia vị luôn các bạn nha rất là ngon cả nhà ơi ok cuối cùng mình cho chú uh, cá chép à, đã, chiên giòn vào các bạn nha đó bây giờ mình sẽ để lại mình à, mình nóng khoảng tầm từ 15 tới 20 phút trở lên các bạn nha đó. sau 2 phút thì cá chép đã chín rồi các bạn ơi rất thơm và ngon luôn Ôi, tuyệt vời cả nhà nha bây giờ mình sẽ cho đĩa và chuẩn bị thức cả nhà nha ok mình sẽ cho một cái dĩa cho lý các bạn à, dĩa nóc càng tốt nha mình đã ăn nóng trên một cái à, bếp ga hay là bếp điện các bạn đó mình cho đồ cải chua dưa chua những cái đồ à, ăn à, kèm á mình sẽ làm ở dưới và mình sẽ cho, cho chú cá lên là mình sẽ tắt thêm các loại như hành lá thì là lên là mình thưởng thức cho cả nhà nha nóng rất là ngon luôn cùng chúng ta cũng đã hoàn thành xong món cá chiếc ong dưa nước thơm ngon này cả nhà ơi Rồi, món này mình sử dụng trên một bếp ga một bếp nóng nữa mở lên thì mùi hương ngào ngạt của thì là hòa cùng hành lá ăn cùng kèm các loại dưa chua cà chua à, muối chua lên tuyệt vời cả nhà nha mình ra chú cá chép thì đã được chiên giòn lớp da bên ngoài ăn và làm thịt và ngọt bên trong quá tuyệt vời trong những ngày 80 về ăn là cải rất là ngon cả nhà nha rồi chúc cả nhà có những cái thư giãn với món ăn này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye